Dạ, yeah. TV256 xin ờ, mến chào quý anh chị em mới đến với diễn đàn Và dạ, yeah, hôm nay ờ, TV256 muốn nói về phần thứ hai của cái tựa đề là Hồ Chí Minh có phải là gián điệp của Trung Quốc hay không? theo phần thứ nhất á, thì à, TV xin à, đọc về cái tài liệu của lịch sử à, kinh tế Việt Nam vào năm 1945 đến năm 2000 gồm có 3 tập đã ra được hai tập tập 1 là từ năm 1945 đến năm 1954 tập 2 là từ năm 1955 đến năm 1975 do Viện Kinh tế Việt Nam xuất bản tại Hà Nội trong thời cải cách ruộng đất có tổng cộng là 172.008 người dân bị giết hại trong đó có 123.266 người được coi như bị hàm oan dựa theo tài liệu của ông Nguyễn Minh Cần Theo nhiều tài liệu, con số giết hại bởi cải cách ruộng đất lên đến 500 ngàn. Chỉ chỉ có một tên gián điệp Tàu mới tàn sát người dân Việt Nam như thế. Việt Nam có trên 4.000 năm dân hiến. Bản chất của người Việt Nam rất là nhân hậu, hiếu hòa, hiếu học, tôn trọng tinh thần theo thứ tự là sĩ nông công thương. Sĩ là người có học, được đứng đầu danh sách. Cớ sao Hồ Chí Minh lại phát động trí phú địa hào, đào tận gốc, trắp tận rễ. Trí cũng là sĩ, lại bị tiêu diệt hàng đầu. Thử hỏi thành phần trí thức bị tiêu diệt, như thế thì tương lai của nước Việt Nam sẽ ra sao? Nước Việt Nam sẽ không còn nhân tài, và lúc đó Trung Quốc sẽ dễ dàng tôn tính Việt Nam. TV à, hôm nay sẽ chứng minh cho quý anh chị thấy đó là à, Hồ Chí Minh thực sự là một tên à, gián điệp à, gián điệp Tàu Cộng. Trong lúc Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước thì chúng ta biết rằng là uh, nhà văn tố hữu là một tên giống như là uh, làm tai sai cho hồ chí minh thì uh, hồ chí minh uh, nói đâu thì ổng làm theo đó thì chúng ta th chẳng lạ gì khi thấy những cái vần thơ của tố hữu giống như là uh, thương biết mấy khi con tập nói tiếng đầu lòng con gọi Stalin cái nhà thơ tố hữu đặt ra những cái vần thơ mà chúng ta thấy không thể chấp nhận nổi thay vì người con thì ờ, con đầu lòng thì phải nói tiếng ờ, ba ba má má chứ đâu có phải là con đầu lòng mà còn phải gọi ờ, Stalin một cái chủ nghĩa rồi là Stalin rồi là một cái tên à, đồ tể giết người bên Nga mà bắt con đầu lòng phải gọi Stalin rồi còn có câu là thương cha thương mẹ thương chồng thương mình thương một thương ông thương người quái đản thiệt cái đất nước mình trong cái thời buổi như vậy thời mà Hồ Chí Minh cầm quyền đó thì uh, có cái bài thơ mà ờ, rất là bất dẫn của Tố Hữu Giết giết nữa bàn tay không ngút nghỉ cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong cho đảng bền lâu rập bước chung lòng thờ Mao Chủ tịch thờ Stalin bất diệt những bài thơ như thế này làm sao mà uh, có thể xuất hiện ở trong uh, uh, trường trường học để mà dạy học sinh như vậy dạy học sinh thanh niên sinh viên là chỉ chỉ có biết viết là viết thôi viết để mà cho cái đảng đó rồi là rập bước chung lòng rồi thờ Mao Chủ tịch thờ Sistalin bất diệt cái chỗ mà thờ Mao Chủ tịch đó thì TV thấy rõ rằng là uh, nó có liên hệ đến cái cái cái, cái tên Mao Trạch Đông lúc đó cái tên Mao Trạch Đông này đó thì lẽ dĩ nhiên là cái thân phận gián điệp thì phải uh, thì phải tôn sùng bắt dân tộc Việt Nam mình đó tôn sùng cái tên Mao Trạch Đông quý anh chị thấy đó là làm sao mà dân tộc Việt Nam mình lại không có uh, uh, tôn sùng những cái danh nhân lịch sử của đất nước mình của Quang Trung, Lê Lợi hay là Lê Lai hay là Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt chúng ta rất có nhiều là anh hùng dân tộc trong cái lịch sử của nước ta tại sao lại phải đi uh, tôn sùng Mao Chủ tịch như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng là cái con đường của Hồ Chí Minh là muốn dẫn dắt cái dân tộc này để mà à, tôn sùng cái cái cái cái tên tà ngoại bang đó là à, tôn sùng một tên tà ngoại bang Mao Trạch Đông không thể tưởng tượng được thì cái đó cái đó Hồ Chí Minh là ai nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam không bao giờ người Việt Nam mà đi làm những cái chuyện mà tồi bại như vậy mà không phải là là đưa vào sách vở luôn đưa vào sách vở cho tất cả những uh, thanh niên sinh viên đồ để mà học những cái vần thơ của tố hữu như thế gọi là gọi là uh, gần như là bỏ qua tất cả những cái ờ, cha ông mà lịch sử cha ông của chúng ta nội mà quý anh chị em thấy hiện tại chúng ta dùng dùng cái đồng tiền Hồ Chí Minh cũng vậy bao nhiêu lần đổi tiền rồi bao nhiêu lần đổi tiền cứ vẫn phải dùng cái tiền Hồ Chí Minh cái tiền mà cái in cái hình Hồ Chí Minh ngoài ra không còn một cái hình nào khác hay sao biết bao nhiêu tiền tệ trên thế giới mà chúng ta thấy đó, thì ờ, đồng tiền của quốc gia nào nó cũng có những cái hình ảnh lịch sử của nó giống như bên Mỹ nó cũng có cái hình, hình của Washington rồi hình của tổng thống Jefferson rồi đâu mà cái đất nước mình đó từ mấy chục năm qua từ năm 1000 à, nếu mà tôi biết biết thì từ năm 1975 tới bây giờ vẫn là cái đồng tiền Hồ Chí Minh mình có cảm thấy là cái đất nước mình sao kỳ lạ vậy đâu phải là chỉ có Hồ Chí Minh là một cái anh hùng dân tộc đâu mà mình có biết bao nhiêu anh hùng dân tộc mình không có tôn thờ mà mình lại dùng cái hình ảnh Hồ Chí Minh trên cái đồng tiền như vậy thì mình thấy rất là bất dẫn mà ở trong nước đó nó làm cho những người tuổi trẻ thanh niên đó là tôn kính Hồ Chí Minh ghê lắm mà trong khi đó Hồ Chí Minh lại ra tay sát hại uh, đồng bào của mình là theo cái sách của hồi nãy chứ TV256 là đọc cái phần đó là cái sách của uh, kinh tế của cộng sản chứ không phải là TV bày đặt ra trong cái sách kinh tế của cộng sản là 172.008 người một cái tên đồ tể như vậy làm sao mà có thể mình uh, bắt dân mình để mà tôn sùng cái tên đồ tể chẳng những tôn sùng còn phải in cái đồng tiền in cái đồng tiền với cái mặt Hồ Chí Minh như vậy và bắt người dân phải người dân phải xài những cái đồng tiền với cái cái hình ảnh mà dơ bẩn như vậy và TV hôm nay đó lần trước là TV cũng đã phân, nói về cái phân nửa à, à, những cái mà à, bằng chứng để mà show cho quý anh chị biết rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Việt Cộng thì hôm nay TV phải nói thêm nhiều điều nữa để cho quý anh chị thấy rõ là ông ta là một gián điệp Việt Cộng. Quý anh chị nào đó hiện tại trong diễn đàn đó, à, chào Võ Tắc Thiên Nguyễn Nga. Quý anh chị nào trong diễn đàn đó biết rằng Hồ Chí Minh mà khi còn trẻ đó, lúc đó là lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Hồ Chí Minh à, à, thắt cái thắt cái cà vạt không thắt cái cà vạt ở trên trên, trên cổ quý anh chị nào thấy cái hình ảnh đó không cho cho đánh vài ờ, dòng tách chat cho TV 256 rõ cái chúng ta thấy chứ phải không lúc đó là Nguyễn Ái Quốc đó là thắt cái cà vạt lúc còn trẻ tại vì lúc mà sang Pháp đó và tại sao mà khi Hồ Chí Minh trở thành một cái chủ tịch nước lại chúng ta thấy chưa từng thắt cái cà vạt mà bận đồ bốn túi đại cán không à lạ luôn vậy thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi đây là có phải là gián điệp việt cộng không nếu mà chúng ta cứ đặt câu hỏi đó hoài thì chúng ta nghĩ rằng nó quá nhiều cái sự trùng hợp luôn chuyên môn là bận đồ đại cán rồi trong cái những lúc mà à, Hồ Chí Minh à, um, ngoài cái vấn đề mà bản đồ đại cán đó thì ờ, cái cách mà cầm cầm cái viết của Hồ Chí Minh đó và chào tôi đơn phương nha à, bên đây cũng là 7 giờ 22 rồi tôi đơn phương Hồ Chí Minh mà cầm cái viết á, chúng ta thấy á, ổng cầm á giống như cái cọ vậy đó quý anh chị thấy rõ cái điều đó không nó có mấy cái bức hình mà Hồ Chí Minh khi mà cầm cái viết nó cầm giống như cái cọ vậy. thì nó không phải cầm cái viết mà giống bình thường giống như chúng ta đâu thành ra Hồ Chí Minh quen viết cái chữ Tàu rồi khi mà quen, quen viết viết chữ Tàu đó thì cái tay nó cầm những cái cọ sơn gì đó thì đó cũng là một bằng chứng để cho chúng ta thấy đó là uh, Hồ Chí Minh là người Tàu thêm một bằng chứng nữa là khi người mà ngoại quốc đó mà đến nước Việt Nam mà học tiếng Việt á thì thường thường là họ dùng những cái uh, phiên âm những cái ký hiệu đó mình viết những cái cái ký hiệu trong cái ngôn ngữ mà mình đọc cũng như um, uh, thì Hồ Chí Minh toàn là dùng ký hiệu không à cũng như thay vì chị mình chỉ nói à, mình nói là phương phương tây thì Hồ Chí Minh dùng chữ F thấy không ép giống như cái phiên âm ký hiệu vậy thôi hoặc là uh, mình nói gì gì thì ổng dùng cái chữ g đó dạ cảm ơn ờ, tôi đơn, đơn phương rất nhiều đó là những cái mà uh, chúng ta thấy bằng chứng là Hồ Chí Minh là một tên uh, gián điệp tàu bây giờ đấy TV mới chia sẻ thêm ờ, cái phần đó là sau năm 1900 mà ờ, lúc mà Liên Hiệp Quốc thành hình đó thì uh, ờ, TV nghĩ là năm 1948 thì phải thì sau khi mà Liên Hiệp Quốc thành lập đó chúng ta không có cần biết bao nhiêu nước được uh, trả độc lập không từ Pháp Anh ờ, Pháp Anh trả độc lập cho các nước mà thuộc địa đó khi mà Pháp Anh hoặc là Tây Ban Nha được khi mà họ chiếm tất cả các nước khác đó, các nước nhỏ đó ờ, thì theo cái cái cái cái chương trình của Liên Hiệp Quốc là người ta trả đó độc lập lợi cho tất cả các quốc gia khác trong khi đó Hồ Chí Minh nó nhất quyết là phải chiếm Ờ, phải đánh cho Pháp ờ, được đánh đuổi Pháp ra khỏi ờ, bằng cái trận Điện Biên Phủ. Chúng ta sự thật không cần phải đổ máu, tự động người Pháp phải trả độc lập cho đất nước Việt Nam, cũng như biết bao nhiêu quốc gia khác. Mà sau này đó, à, có những tài liệu lịch sử cho chúng ta thấy là cái trận Điện Biên Phủ đó trận điện Phương Phủ đó là nhờ ba cái vị tướng của của Trung Quốc à, à, Trần Canh nè rồi à, Di Quốc Thanh nè rồi à, rồi à, rồi Lã Phi Ba nữa ừ người ta thấy trong cái lịch sử mà đánh trận điện biên phủ sau này tạo cung cấp ra những cái tin tức ờ, như vậy đó chứ không phải là không phải là tài cán của võ võ nguyên giáp không lã quý ba lã quý ba rồi trần canh rồi di quốc thanh đó bây giờ quý vị mà vào google quý vị search ra là đó những cái tin tức mà sau này là nó nó nó nó, nó đưa ra hết những cái sự thật hết chứ à, võ nguyên giáp à, không có tài tài tình gì hết. thắng của trận đi biên phủ của pháp đó là là nhờ ba cái vị tướng của của tàu thôi ừ. trong khi các quốc gia khác đó, đâu có cần phải phải phải mà mà có những cái trận điện biên phủ như vậy giống như là uh, Philippines nè Indonesia nè Ấn Độ nè biết bao nhiêu quốc gia khác được trả tự do hết trả tự do và trả độc lập hết ừ. chỉ có Hồ Chí Minh là mới làm những cái chuyện đó và khi mà thắng thắng trận Điện Biên Phủ á thì à, đến cái thời gian là mình phải à, bắt buộc cái thằng Pháp nó phải rút quân nếu mình thắng trận Điện Biên Phủ thì mình bắt buộc ờ uh, Pháp mày phải uh, rút quân khỏi Việt Nam trong vòng 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc là một năm không? mày phải rút quân ra khỏi đất nước Việt Nam nếu mà ký hiệp định đó, thì chỉ có hiệp định với Pháp là phải rút quân ra khỏi Việt Nam chứ đâu phải tự nhiên rồi Hồ Chí Minh lại chia hai cái đất nước mình ra chia cái đất nước mình ra làm đôi ở sông Bến Hải quý anh chị thấy rõ ràng đây là một cái âm mưu đây là cái âm mưu của uh, tào cộng uh, thì đó TV đã chứng minh với quý anh chị đó là có cái bàn tay của tàu cộng là mà nó muốn thôn tính cái đất nước này nó từ lâu rồi đó khi, khi mà họ, Hồ Chí Minh chia hai đất nước thì à, quý anh chị biết à, ở trong miền Nam đó là lúc đó là thời à, chính phủ à, Ngô Đình Diệm đó thì à, ông Ngô Đình Diệm cử à, bác sĩ rồi là Trần Văn Đỗ tham dự cái hội nghị Geneva thì trong hội nghị Geneva đó thì tôi biết là có ờ, ông Trần Văn Đỗ rồi có uh, Chu Văn Lai Chu Văn Lai là là là là là thủ tướng của của của Mao Trạch Đông cử cử Chu Văn Lai rồi Hồ Chí Minh thì cử Phạm Văn Đồng để mà ký vào cái hiệp định Geneva thì uh, khi mà ông Trần Văn Đỗ đó ông đọc cái hiệp định Geneva và ông không ký ông không ký và ông bật khóc đó ông bật khóc thì ông ông mới viết một cái ông đưa ra một cái tuyên bố như thế này à, TV muốn đọc lại cái cái cái phần tuyên bố của ông để cho quý anh chị thấy ông nói như thế này chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận rằng chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ thiên liêng của dân tộc. À, Việt Nam trong công cuộc thực hiện thống nhất độc lập và tự do xứ sở thì ông nhất định ông không ký cái hiệp định Geneva, đúng không? Và Ờ, lúc mà ông về nước á, thì à, tổng thống Ngô Đình Diệm đó mới à, kêu gọi là cả nước phải phải để à, để cờ rủ đó cờ buông đó coi như đất nước mình bị chia cắt làm hai thì uh, những người ở trong miền Nam á, thì nói thẳng ra là họ nói là Hồ Chí Minh bán nước cái hiệp định Geneva là cái hiệp hiệp định bán nước không có thể ai mà tự nhiên mà uh, làm chủ tịch nước mà lại đi chia cái đất nước mình ra làm hai như vậy mình đó mình vỗ ngực là mình tự chiến thắng rồi cái điện biên phủ rồi cái mình ờ, mình chia hai cái đất nước à đây là cái âm mưu của thằng tàu rõ ràng là cái âm mưu của thằng tàu muốn chia làm hai đất nước để làm cho nước việt nam chúng ta yếu đi hai cái nước gọi là yếu đi rồi ký xong hiệp định rồi cái Hồ Chí Minh tuyên bố là dù đốt cả giải Trường Sơn cũng phải chiếm cho bằng được miền Nam quá tàn ác với dân tộc Việt Nam ông quá tàn ác với dân tộc Việt Nam mà mình thấy dân tộc Việt Nam đó nó hiền hòa bây giờ đất nước chia hai rồi thì chủ trương của ông Diệm là không đem quân ra để mà đánh miền Bắc. Tại vì đó, mình nghĩ rằng, ông Diệm nghĩ rằng làm sao có làm kinh tế để mà phát triển miền Nam uh, thật là mạnh, thì thì tự nhiên là người dân của cả hai miền đó ủng hộ thôi. Và ông Diệm nghĩ rằng phải chiến thắng bằng kinh tế. Chứ ông ông ông Diệm đâu có bao giờ nghĩ rằng phải vượt biên biên giới vượt ra vĩ tuyến miền Bảy để đánh miền Bắc đâu mà chúng ta thấy à, Tây Đức là Đông Đức cũng vậy Tây Đức Đông Đức họ đâu có đánh nhau họ xây bức tường rồi họ không có đánh nhau và mình thấy à, Đài Loan với Trung Cộng cũng đâu có đánh nhau phải không tại vì khi mình đánh nhau thì mình biết cái thiệt hại về kinh tế thiệt hại về nhân sự mà hàng triệu người phải chết như vậy cuộc chiến nó phải chết như vậy Hồ Chí Minh nhất định chiếm miền Nam chứ được bắt đầu năm 1959 là thành lập cái con đường mòn Hồ Chí Minh để cung cấp để để đỡ xua dân vào để mà chiếm miền Nam xua mang theo vũ khí rồi mang theo súng đạn đủ thứ vào chính miền Nam cho bằng được thì cái đó là cái đó là tội ác của của người Tàu đó để làm cho mình à, đất nước mình có cái cuộc chiến mà mà nồi da sáo thịt với nhau đó là tội ác của của của giặc Tàu nó cố tình gọi là chia cái đất nước ra làm hai đốt cả giải Trường Sơn mà để chiếm cho miền Nam bằng được mà bây giờ đó trong ờ, khi đó đó Hồ Chí Minh lại là à, nói với đồng bào miền Bắc là Việt Nam mình Việt Nam ờ, nói ông Diệm là hèn lắm không có dám rồi là uh, uh, tổng tuyển cử sự thật ông Diệm đâu có ký đâu mà nếu mà ông Diệm tổng tuyển cử thì bảo đảm là ông Diệm sẽ thắng đó quý anh chị em nhớ là hàng triệu người vào miền Nam hàng triệu người bắt mà sợ Hồ Chí Minh quá tàn nhẫn quá tàn ác cái dân tộc Việt Nam mà họ phải chạy nạn họ chạy về miền Nam thì làm sao họ bỏ phiếu cho Hồ Chí Minh được và Hồ Chí Minh cũng hoàn toàn không tuân theo hiệp định Geneva Hồ Chí Minh gài người ở miền Nam Hiểu không? Không có rút quân hết toàn bộ đâu Gài người ở miền Nam rồi chuyển vũ khí vô trong Nam rồi Năm 1960 đó à, Năm 1959 đó là thành lập đường mòn Hồ Chí Minh Rồi mới đi vô trong Nam Rồi mới đến năm 1960 mới thành lập cái mặt trận uh, dân tộc giải phóng miền Nam là năm 1960 lúc đó đó hoàn toàn đâu có người mỹ nào hoàn toàn không có một người lính mỹ nào không có thể gọi là chống mỹ cứu nước được Ý đó là những cái lời mà tuyên truyền rất là giảm nhí thôi trong trong khi đó đó người ờ, ở miền nam nó không có một lính mỹ nào chỉ chỉ có những người gọi là cố vấn thôi cái đó thì có cái cố vấn là có thể hướng dẫn về cái vấn đề sử dụng vũ khí là cái này cái nọ thôi chứ Ngoài ra không có một quân nhân Mỹ nào hết. Mỹ đến Việt Nam đó là vào, vào ờ, cuối ờ, năm 64 65 á. Ừ. Rồi, bây giờ cái điểm đó quý anh chị em đó thấy cái đất nước Việt Nam mình hình chữ S phải không? thì ờ, phía bên ờ, tay phải đó là có Hoàng Sa và có Trường Sa đó là những cái vùng lãnh thổ của mình lãnh hải ờ, cái cái cái hải đảo của mình quần đảo của mình gọi là quần đảo Trường Sa và Hoàng Hoàng, Hoàng Sa nó giống như cái đất nước mình đó nó được che chở bởi cái hai cái quần đảo đó cái, cái đất nước mình có thể nó nói dài ra tới đó thành ra đó cha ông mình nó nó nó nó, nó khôn ngoan là chỗ đó mình chiếm giữ hoàng sa rất là rất là lâu bao nhiêu năm nay trong khi trong khi đó đó Hồ Chí Minh nó nói ừ, coi giống như là giống như cái đảo cất chim thành ra đó thằng Tàu nó nói nó nói trong cái bản đồ của nó là có Hoàng Sa Trường Sa và nó uh, đưa cho uh, Phạm Văn Đồng rồi Phạm Văn Đồng ký nhận xác nhận đây là uh, đây là cái chủ quyền của của Tàu công nó gọi là công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng tuy là chúng ta không có thấy chữ Hoàng Sa và Trường Sa nhưng mà chúng ta công nhận cái mà 12 hải lý của tàu á là trong đó trong đó nó nó chi tiết nó nhiều lắm nếu không nó chi tiết là nó nó cái nước tàu đó nó gồm cả hoàng sa và trường sa trong đó thành ra khi mà phạm văn đồng ký công nhận 12 hải lý của tàu đó là bởi vì người ta nói phạm văn đồng là một cái tên bán nước không? dân cái hoàng sa và trường sa cho Tàu Cộng thì cái sự thật thì tôi nghĩ rằng phạm phạm văn đồng ông cũng không dám ký nữa ngoại trừ có cái sự mà mà chỉ đạo của hồ chí minh hồ chí minh kêu ký là phải ký thôi chứ hồ chân phạm văn đồng đâu có quyền hành ký gì đó đó thành ra đó nó nó nó bán nước ngay chỗ đó rồi thành ra giao hoàng sa và trường sa cho cho Tàu Cộng. Mà trong khi đó đó, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa. Chứ đâu phải là của của uh, của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đâu. Quý anh chị thấy rõ điều đó không? Bởi vì sau này đó, thằng Tàu Cộng nó ngang nhiên, nó đem quân qua rồi nó nó hô là đảo của nó. Nó hô là Hoàng Sa là đảo của nó, nó thấy lúc đó Việt Nam Cộng Hòa um, hơi bị yếu rồi đó là Mỹ nó thấy nó có thể nó bỏ rơi bỏ rơi về về cái vấn đề mà biểu tình ở bên Mỹ đó thành ra Tàu nó đem quân nó chiếm liền nó chiếm liền thành một cái trận mà hải chiến là 75 người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chết vì cái trận Hoàng Sa đó rồi sau này nó chơi luôn cả ừ, năm 1988 14 tháng 3 đó mà chúng ta thấy mà đồng bào vừa vừa tưởng niệm cách đây 7 ngày đó. mà cái trận đó cái trận đó là cái trận rất là mình thấy rất là giam nhở mà mình thấy cái tù tàu đó nó hèn mình thấy người người lính mà mà ừ, bị bắn như vậy mình thấy hàng vô cùng người ta không có phản kháng gì hết trơn à. người ta không bắn là một phát súng nữa mà mà cái tụi tàu đó nó cái nhả đạn nó nhả đạn vô người người dân như vậy người người lính như vậy người lính không có phản ứng một một phát súng nào thành ra TV nói thẳng đó đây là một cuộc thảm sát thôi nó không phải là hải chiến ờ, trường sa nó không phải là hải chiến gạt mai gì đó cái trận gạt na đó là coi như là cái vụ thảm sát thôi hải chiến thì mình phải bắn qua bắn lại chứ đâu mà rồi hai hai cái chiếc tàu mà mà hát kêu ờ, một hai không năm hai không sáu gì đó một không năm một không sáu thì bắn tan tan tành tổng cộng là 64 chiến sĩ ở đạo gạt ma đó. thành ra tụi nó đó nó nó tính thôn tính mình từ lâu rồi từ mà từ mà Hồ Chí Minh đó uh, đưa cái lá cờ đỏ sao vàng ra đó là mình mình sẽ thấy đó là bằng chứng bữa nay tôi khui ra thêm cái cái cái điều quan trọng quý anh chị em thấy đó quý anh chị em thấy mà cái lá cờ của tàu đó nó có năm cái ngôi sao mà cái nước tàu á nó không có bình đẳng nó, nó, nó coi những cái dân tộc khác đó giống như là nô lệ cho nó Thấy không quý anh chị em thấy năm cái ngôi sao đó thì có một cái ngôi sao lớn ngôi sao lớn đó là tượng trưng cho người hán người hán là người ờ, có thể là nó nói là người hán là là khôn ngoan nhất nó, nó hơn hẳn tất cả các dân tộc khác đó tụi tao nó cũng nó cũng phân chia nó cũng phân chia chứ nó không phải là là bình thường mà mỗi người đều bình đẳng đó đâu dân tộc tàu đó nó cũng là ờ, phân chia cái giai cấp bốn ngôi sao đó, đó thì chúng ta thấy nè à, mông nè mông là mông cổ đó mông mông là Quân Nguyên đó, Mông Cổ đó, thời xưa đó. Rồi à, hồi nè, hồi là um, cái dân mà Duy Ngô Nhĩ đó, Duy Ngô Nhĩ là gọi là dân hồi. Rồi Tạng, Tây Tạng nè, thấy không? Rồi Mãn là Mãn Châu. Đó, nó có bốn bốn cái sắc dân như vậy, bốn cái sắc dân chính như vậy cộng với cái dân Hán nữa. Đó, nó là năm sao mà bây giờ quý anh chị em thấy đó ngôi sao thứ năm là việt đó việt nam đó bởi vì cái tên mà nguyễn phú trọng đó khi mà nó đi qua bên ờ, bắc kinh đó mà đài truyền hình vtv ờ, rồi là chiếu thẳng ra là nó thêm một cái ngôi sao thứ năm luôn thành ra chúng ta không có nghi ngờ gì đâu đừng có nghi ngờ gì tất cả là nó đã xếp đặt sẵn hết rồi từ lúc mà nó giao cái lá cờ đỏ sao vàng để mà Hồ Chí Minh làm cờ nước là tất cả nó đã có chuẩn bị hết rồi. Quý anh chị em nhớ thời mà à, mặt trận giải phóng miền Nam cũng vậy. Ở trên đó thì màu đỏ, phải không? Là cũng coi như giống như là miền Bắc được giải phóng rồi. Rồi sao vàng xong ở dưới là phần xanh phần xanh là coi như chưa giải phóng được phải không rồi sau này đó nó nó nó nói là bây giờ thống nhất rồi một cờ đỏ là đâu còn phải cờ cờ xanh rồi uh, xanh đỏ gì nữa thành ra dẹp cái uh, mặt trận uh, dân tộc giải phóng miền nam đi thấy không ngày hôm nay cũng vậy tất cả những cái cái lá cờ đó là những cái mà mình sẽ biết tương lai của đất nước mình như thế nào tương lai của đất nước mình được xếp đặt sẵn hết rồi quý anh chị em ơi cái hội nghị thành đô đó là 1990 đó là khi đó là cả thế giới người ta từ bỏ đảng bỏ cộng sản cả thế giới người ta từ bỏ cộng sản cái cờ búa liềm của liên xô là tan tành hết không còn ai dùng hết không còn cái quốc gia nào dùng hết chỉ còn cái thằng Việt Cộng thôi cái thằng đảng Cộng sản Việt Nam là còn dùng thôi những cầu búa lên thôi từ cái nhục nhã này đến nhục nhã khác một cái đảng Cộng sản mà không có không có một người đủ khả năng để mà vẽ nên lá cờ của mình mà phải dùng cái lá cờ búa liềm của Liên Xô rồi cả một nước mà không có một người nào có khả năng để mà vẽ nên cái lá cờ lấy cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến cái lá cờ sự thật là của tỉnh Phúc Kiến trăm phần trăm luôn nó có lịch sử hết á không cái lá cờ đó là của tỉnh Phúc Kiến có từ năm 1933 rồi thưa quý anh chị em đó là nó nằm ở trong lịch sử hết á TV không có lường gạt quý anh chị em mà nói dối đâu mà ngay cả bộ phim của bộ phim của mà à, gọi là Trường Chinh đó cái tên là Trường Chinh mà của đạo diễn là là Viên Thao à, VT, VTV3 mà chiếu đó mà quý anh chị em thấy trong nước đó là là uh, đoàn quốc cường rồi đó đóng thủ vai là mao trạch đông nó cầm cái cờ đỏ sao vàng cờ đỏ sao vàng mà cờ cờ cái cái sao vàng nó mập mập chứ không phải là cái cái cái, cái, thẳng góc như bây giờ sau này đó cái cái bọn việt cộng nó mới ờ, đổi lại cái lá cờ là cái cái, cái ngôi sao mà thẳng thẳng góc thôi chứ sự thật là khi xưa là nó cái ngôi sao vàng mập đó là cái bằng chứng mà mình thấy đất nước mình là bị cái tên ờ, gián điệp này nó nó nó phá hoại tự nhiên là cho giao đảo cho người ta rồi quý anh chị thấy mà cái trận màu thân đó quý anh chị thấy không người Việt Nam không có ác mà mà tàn nhẫn như vậy đâu đó là lĩnh đó lúc đó Hồ Chí Minh còn sống Hồ Chí Minh ờ, chết là năm 1969 là khi ông còn sống là năm 1968 mậu thân mà khi mà uh, Việt Cộng mà uh, thất thủ ở ở Huế đó khi mà nó lui quân đó thì thì Hồ Chí Minh là ra lệnh là thủ tiêu giết hết giết bằng cách chôn sống luôn chôn sống gọi là gần 7.000 người đồng bào Huế ở một thân. Đó là lịch sử mà mình, dân tộc mình phải biết. Chứ sau này đó, sau này đó làm như là báo chí không còn đăng những cái gì mà mẫu thân đó. Báo chí trong nước, họ họ xóa hết tất cả những cái lịch sử mà mà tàn ác của Hồ Chí Minh. Họ xóa hết đó. quá tàn ác luôn mà những người đó là những người mà có phụ nữ rồi có trẻ em nữa chứ không phải là là những người lính đâu thưa quý anh chị em họ chôn sống hết á mà chỉ có đó dân tộc tàu nó đâu có ke nó đâu có nó nó nó đâu có cần biết đâu nó khác chủng tộc nó đâu cần biết đâu nó đâu còn cần biết là ba ngày Tết đó là ba ngày mà thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam mình hiểu không mùng 1 mùng 2 mùng 3 Tết mà đã có ký gọi là hiệp định ngưng bắn rồi hiểu không ngưng bắn trong ba ngày Tết rồi rồi rốt cuộc rồi nó cũng vi phạm rồi rồi nó nổ súng rồi nó nó làm cho hàng ngàn người phải phải chết oan ức trong cái cuộc chiến một thân như vậy hiểu không? bây giờ một cái điểm nữa trên TV chứng minh rằng là ông đó là người Tàu là uh, chúng ta biết rằng là cái uh, ngục trung nhật ký chúng ta thường nghe nói đến ngục trung nhật ký là tác giả là Hồ Chí Minh thì uh, theo TV nghĩ rằng có thể là đúng đó tại vì giống người Tàu mà thành ra ông làm thơ Tàu được ông giỏi đó ông làm thơ tàu rất là giỏi thành ra ông ông có một cái câu mà TV lấy cái bằng chứng ra là ông là người tàu tại vì trong cái ngục trung nhật ký nó có cái cái bài thơ như thế này à, ngủ thì người hán nào cũng lương thiện trong cái thơ như vậy đó ổng làm thơ mà chẳng lẽ ổng làm thơ mà ờ, nếu mà ông người Việt Nam ổng đâu có nói câu đó ông đâu có nói ngủ thì người hán cũng lương thiện tỉnh dị phân ra kẻ giữ hiền hiền giữ phải đâu là tính giữ phần nhiều do giáo dục mà nên đó ông tự nhận ông là người hán đó, đó nó rõ hết trong thơ luôn đó. thành ra nhiều người nói rằng là tại vì đó hồ chí minh đó là uh, người việt nam thành ra đó mà cái thơ này là cái thơ Hán thành ra Hồ Chí Minh đâu có giỏi như vậy thành ra ngục trung nhật ký không phải là của Hồ Chí Minh Thấy không? người người người ta khẳng định là vậy đó nhưng mà rốt cuộc TV lại khẳng định ngược lại là đây là cái có thể là cái thơ của Hồ Chí Minh đó. biết đâu là ổng là rất là giỏi nếu có tên mà gọi là thiếu tá mà hồ quang thiếu tá hồ quang trong cái ờ, bát lộ quân của của trung cộng cái đất nước này đó thì ờ, à, nếu mà quý anh chị em đó để ý đến cái bản mà hiến pháp mà năm 1992 đó họ hoàn toàn phủ nhận tất cả những lịch sử của cha ông mình đóng góp đó. Ờ. cái cái cái cái người cộng sản đó họ họ ghê gớm như gì đó họ phá nát hết tất cả những cái lịch sử của cha ông mình đóng góp suốt suốt năm ngàn gần năm ngàn năm phủ nhận hoàn toàn thành ra đó họ nói rằng đó là coi như cái đất nước mình đó uh, mới bắt đầu thành lập thôi từ năm 1945 quý chị em thích tưởng tượng nữa TV nói là có bằng chứng đó. Đó. TV 256 nói là có bằng chứng tại vì cái ông mà uh, khi mà ông mà Lê Công Phụng đó Lê Công Phụng mà ông qua Mỹ đó thì ông nói rằng đó ông nói với chính phủ mỹ rằng là đất nước đất nước của chúng tôi còn quá trẻ mới có vài chục năm mà ông nói như vậy đó thì khi mà ông, ông tuyên bố ông nói là uh, đất nước uh, đất nước mỹ thì nó có hai, trên 200 năm rồi thành ra nó nó nó nó khá uh, còn đất nước tôi có vài chục năm rồi. đó là lời tuyên bố của ông lê công phụng đó quý anh chị em lúc mà ông làm đại sứ đó mà khi muốn qua Mỹ mà ông tuyên bố như vậy rồi tôi thấy là đất nước mình tiêu rồi tất cả những anh hùng dân tộc của mình là mình không còn cái gì hết tất cả gọi là bởi vì lịch sử sau này đó các em đó ờ, ở trong nước đó, đưa ra hỏi ờ, hôm qua TV mới coi thôi ờ, họ nói rằng là Nguyễn Huệ với Quang Trung là là ai vậy đúng không? Nguyễn Huệ với Quang Trung là, là, ôi, trên gọi là sáu bảy chục phần trăm là các em trả lời sai các em không hiểu rằng là Nguyễn Huệ tức là tức là tên của vua Quang Trung không? Nguyễn Huệ với vua, vua Quang Trung cũng là một thôi kinh hoàng tại vì Hồ Chí Minh là người Tàu thành ra Hồ Chí Minh chuyên môn là bận bận cái đồ đại cán đó bận đồ bốn túi đó quý anh chị em thấy rõ như vậy chưa từng chưa từng thấy thắt cái cái cà vạt đó. sau này mà Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước rồi chưa từng thấy thắt cái cà vạt chưa từng đội khăn đóng mà giống như là uh, Nguyễn ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hoặc là Ngô Đình Diệm đâu. Ngô Đình Diệm, tổng thống Ngô Đình Diệm, tổng thống Thiệu đến ngày Tết là họ có bài diễn văn để mà chúc Tết toàn dân. Mà và và khi đó đó ờ, ông Diệm với ông ông Thiệu đó bận uh, áo dài khăn đóng đàng hoàng. Năm nào cũng vậy năm nào cũng cũng có những lời ờ, chúc Tết rồi là tốt đẹp với toàn dân gần như vậy. Còn Hồ Chí Minh chưa từng mà bận áo dài khăn đóng. Mình thấy rõ ràng là là cái bận đồ đại cán như thì vậy thì không phải là tàu chắc chắn luôn á chắc chắn là tàu rồi tại vì ông quen thuộc quá về với, với, với, với, với tàu rồi người ta nói là à, lúc mà Hồ Chí Minh mà công thành danh danh toại rồi đó thì ông lên ông làm chủ tịch nước thì bà Nguyễn Thị Thanh đó là chị của Hồ Chí Minh đi thăm Hồ Chí Minh không được không không không gặp mặt được đó quý anh chị ơi tại vì ông sợ đấy và khi mà công thành danh danh toại rồi đó không có không có về cái quê hương ở Nghệ An của mình ừ, ở làng sen của mình Hồ Chí Minh không không tới để mà sau này đó sau này ờ, cả chục năm sau rồi khi mà khi mà mấy người anh chị rồi chết hết rồi mới <laughs> lúc đó mới về thôi mới về thăm quê hương mình một tên gián điệp tạo mà đâu có mà mà dám mà, mà gặp mặt người chị của mình thành ra tìm mọi cách để mà thoái thoát thôi rồi rốt cuộc bà Nguyễn Thị Thanh bà, bà bị bà bị giết thôi bà bị chết một cách rất là mờ ám bà Nguyễn Thị Thanh đó. đó là những cái bằng chứng rồi khi mà ổng mà Hồ Chí Minh mà sắp chết á ổng lại ổng lại ý nguyện của ổng lại muốn nghe cái nhạc tàu sau này TV thấy ở trong nước đó à, đổi ra là Hồ Chí Minh muốn nghe những cái bản nhạc dân ca của Việt Nam cái đó là sai lịch sử rồi sai sự thật rồi ừ. nó là nó là ổng là muốn nghe cái nhạc tàu chứ không phải là là là, là nhạc dân ca đâu uh ừ -huh. chúng ta thấy rõ là, là Hồ Chí Minh nó, nó dùng nó áp dụng theo cách tàu không à bởi vì nó bởi vì nó là người tàu thì tự nhiên nó áp dụng theo cách tàu thôi thay vì đó nó kêu uh, cả một cái dân tộc này đó gọi gọi nó là bác thì á, cả dân tộc này phải gọi bác Minh chứ không phải bác Hồ ở trong đây ờ, không biết miền miền Bắc ờ, TV nghĩ là cùng một dân tộc thì nó cũng là ờ, giống nhau thôi chứ không có khác miền Nam nó gọi là tổng thống Thiệu tổng thống Diệm chứ không có tổng thống Nguyễn đâu không có đâu không bao giờ người ta gọi cái tổng thống Thiệu không à thì bây giờ miền Bắc chẳng lẽ khác miền Nam chẳng lẽ miền Bắc thì muốn gọi mà bác thì phải là bác Minh không thể nào gọi bác Hồ được nó nó không phải thuộc cái nó nó không phải thuộc cái cái cái cái dân tộc tính của Việt Nam nó là dân tộc tính của Tàu Tàu mới gọi là Bác Hồ Hiểu không mà Tàu mới mới đẻ ra cái vấn đề mà gọi là cha già dân tộc à, ông là cha già dân tộc của tất cả mọi con dân Việt Nam nó kỳ cục lắm nó kỳ cục lắm tất cả là là âm mưu để mà hán hóa cái đất nước Việt Nam thôi và cái ngày sắp tới là 1990 đó. 1990 là mình thấy là hội nghị thành đô đó TV muốn đọc cho quý anh chị em à, cái cái cái quyển sách mà của Hoàng Văn Chí nha Hoàng Dân Chí TTV Hoàng Dân Chí để để để TV biết rằng là quý chị em biết cái tài liệu lịch sử mà người viết cái cái cái quyển sách đó là Hoàng Dân Chí ở cái trang 54 thì trước mặt của TV là một cái cái trang 54 ờ uh, ông ông viết như thế này. Uh, Nguyễn Ái Quốc con người bí mật đã từng khai sinh ra đảng Cộng sản Việt Nam. À, khi nghe tin đồn này, sở mật thám Pháp lập tức lục lại hồ sơ để tìm ảnh Nguyễn Ái Quốc. À, theo hồ sơ chính thức thì Nguyễn Ái Quốc đã chết ở Hồng Kông năm 1933. Khi đem so sánh bức ảnh đã phai nhạt của Nguyễn Ái Quốc với những tấm ảnh của ông Hồ À, bán đầy đường Hà Nội sở mật thám Pháp mới biết họ Nguyễn vẫn còn sống và sau 10 năm ẩn náu trong bóng tối đã trở lại chính trường với cái tên là Hồ Chí Minh. À, quý anh chị anh thấy rõ điều này không? Là cái ông này đó, ổng theo ổng theo Việt Minh à, cũng là kháng Pháp đó, mà ổng theo à, đảng Cộng sản đó. Mà rốt cuộc á, ông biết được cái sự thật lịch sử bây giờ ông viết lại những cái điều đó thì sau này là ông ra khỏi cộng sản rồi mà ông viết hồi à, năm à, cái tài liệu này là từ hồi năm 63 năm 63 năm 63 64 đó thì khi xưa người ta đã nghi ngờ rồi nghi ngờ là uh, Hồ Chí Minh là đã chết rồi là là bây giờ nó muốn mà nhận diện á à, ông ông ghi thêm nè à, mặt Thám Pháp quyết đoán Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, mặc dầu sau 20 năm gian khổ, dốc dáng và nét mặt họ Nguyễn có thay đổi rất nhiều, bằng cớ là vành tay phải của hai bức ảnh đều nhọn, trong khi à, tay bên trái vẫn đều đặn, nhưng ông Hồ à, cứ từ chối như cụi nói rằng mình không phải là Nguyễn Ái Quốc lúc đó nó lại là nói rằng là ông không phải là Nguyễn Ái Quốc rõ ràng là như vậy Hồ Chí Minh là Hồ Chí Minh đâu phải là Nguyễn Ái Quốc nhưng mà sau này rồi ông ông ông ông cầm nhầm luôn ờ, ờ. rồi bây giờ cái trang mà 79 mà mà trang 79 thì nói như thế này à, báo Daily Worker, cơ quan của đảng Cộng sản Anh, đăng một tin vắn tắt nói ông Hồ đã chết vì bệnh lao trong pha khám đường Hồng Kông, nên cả mật thám Pháp lẫn Cộng sản Việt Nam đều tin là thực. Thấy không? Rõ ràng không? Đây là những cái tài liệu uh, lịch sử uh, đâu phải là đâu phải là đùa đâu người ta đã biết hết những cái mà mà mưu mô bá đạo của cái cái cái cái cái, cái thằng tàu ông đã chết hoàn toàn ở trong ờ, nhà tù hồng kông rồi đâu có đâu có thể nào mà ai mà có thể sống mà qua cái bệnh lao được bệnh lao phổi là bệnh mà ừ, nan y mà trong cái bốn bệnh nan, nan y đó là trong đó là cái bệnh lao phổi là lúc đó là thời điểm đó là chưa có uh, thiên hạ mà khám phá ra là có thuốc mà streptomycin để mà trị bệnh lao đâu hoàn toàn không có ai mà có thể sống qua cái bệnh lao hết khi mà bệnh lao phổi là chỉ có chết thôi thành ra đó uh, chúng ta bị cái cái gián đoạn cái cái cái cái gián đoạn lịch sử đó là Cuộc sống của Hồ Chí Minh đó là từ năm 1933 cho đến 1941. Quý anh chị em nào biết Hồ Chí Minh ở đâu không? Đó, thì muốn hỏi quý anh chị em như vậy. Ông đâu có Ông là một người nổi tiếng về những vấn đề mà mà hoạt động chính trị mà hoàn toàn không ai biết ông ở đâu hết. Tự nhiên năm 41 cái cái thấy xuất hiện ở hàng Bắc Bó hang bắt bó rồi rồi cái thành lập rồi là chính phủ rồi là um, chính phủ lâm thời chính phủ lâm thời ở cây đa tăng trào có coi cái chuyện mà mà mà, mà giống như chuyện đùa vậy đó không trong cái khoảng mà mà chín năm tám năm đó người ta không biết ông ở đâu hết ông không hoàn toàn không có lịch sử mà ở đâu ở nước nào ở nhà nào hết tự nhiên xuất hiện hăng bắt bó rồi, rồi bây giờ nói là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc làm sao được hoàn toàn là hai người khác nhau không có thể nào mà trùng hợp được và cái người này đó là người Tàu thành ra đó thành ra Tàu nó mới cung cấp vũ khí cho nó mới cung cấp nhân sự cho nó mới cung cấp tiền bạc cho mới thành lập chính phủ được chứ đâu phải tự nhiên thành lập chính phủ được muốn mà thành lập chính phủ là phải có tiền bạc rồi phải có người rồi phải có vũ khí đủ thứ đâu phải là tự nhiên mà thành lập chính phủ dễ dàng đâu quý anh chị em rồi cái sẵn cái cái cách mạng mùa thu đó lúc đó mà tụi nhật đó nó bị đầu hàng vì cái, hai trái bom nguyên tử ờ, Hiroshima với Nagasaki đó khi mình đầu hàng rồi thì nó không biết trao chính quyền cho ai hết Thấy không? nó đầu hàng mới nó mới trao trả cái chính quyền cho trần ông ờ, trần trọng kim trần trọng kim coi như được uh, giữ cái cái cái cái cái, cái chức vụ giống như thủ tướng mà qua cái hoàng đế bảo đại đó để mà mà cử cái trách vụ như vậy thì ông trần trọng kim mới mà là, là, là đưa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên nhà hát lớn ở ngoài Hà Nội đó đó là cờ vàng ba sọc đỏ có cấm từng cấm ở, ở Hà Nội rồi qua cái cách mạng mùa thu đó rồi Hồ Chí Minh mới là cướp chính quyền thì cũng năm 45 thôi năm 45 là Nhật đầu hàng với hai quả bom nguyên tử rồi thì thì mới vừa giao quyền cho Trần Trọng Kim là Việt Cộng nó thành lập chính phủ rồi nó cướp chính quyền liền cướp chính quyền trong tay của của Trần Trọng Kiếm và từ ngày hôm đó tới bây giờ chúng ta chưa từng có uh, bầu cử mà tự do đúng nghĩa chúng ta chưa từng có và chào hoa bất tử chúng ta không có cái cái cái cái tự do bầu cử đến giờ phút này luôn tất cả là bịp và bịp không à người dân cũng không được quyền mà ứng cử nữa. ứng cử rồi cũng cũng gây đủ khó khăn đó. giống như bầu cử vừa qua đó. thành ra đó khi mà đất nước chúng ta đó mà nói rằng là uh, muốn mà độc lập đó, là phải có dân chủ dân chủ đó là người dân bầu ra uh, bầu ra cái cái người đại diện cho mình thì cái người đại diện đó cho mình mới nói cái được cái tiếng độc lập còn bây giờ đó đất nước mình không có gọi là độc lập được nước đất nước mình gọi là mất chủ quyền hoàn toàn luôn Hiểu không? tại vì người dân không bầu ra người lãnh đạo thành ra đó người giống như nguyễn phú trọng đó nó muốn làm gì nó làm thôi nó là một cái người đảng trưởng một cái tổng bí thư nó không có thuộc về mà mà vai trò mà nhà nước nó, nó là một đảng tự nhiên nó đi qua bên trung trung cộng rồi nó ký kết uh, 15 dân bản bán nước như vậy nó có quyền nó ký kết như vậy cũng chẳng ai làm gì nữa đó. nói ra nói cho ngay thì nó cũng dựa theo cái cái cái cái luật của hiến pháp ấy nó nói nó nó là điều 4 điều 4 đó là đảng lãnh đạo thì bây giờ đảng lãnh đạo đảng muốn ký gì ký không cần phải có quốc hội <laughs> không cần ờ, thủ tướng gì đó. tự mà đảng là lãnh đạo ờ, tôi muốn quyền ký gì ký ký những văn kiện bán nước như vậy mà mà dân người ta chửi biết mấy luôn bởi vì đó, bây giờ tuổi tàu nó mới qua đây rồi nó mới mới đàn áp những cái người bụi tình như vậy à. kinh hoàng quý cha em à, có những cái câu hỏi nào đối với um, sự trình bày của TV256 không? Anh chị em có thắc mắc điều gì nữa không? Có những cái gì mà nghi ngờ rằng là uh, có cái gì mà chứng minh rằng là ổng không phải là người Tàu không? TV nãy giờ nãy giờ nói nhiều lắm rồi đó là tất cả là chung quy nó là tên Tàu, một tên Tàu gián điệp trăm phần trăm luôn. Chứ TV không có nghi ngờ mà 99% đâu. Tại vì tất cả những tài liệu mà TV sưu tầm ra đó là là nó có thật Ừ. TV chỉ nhớ rằng à, TV 256 chỉ nhớ rằng có cái viết cái bài à, là Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc hay không thì ờ, TV viết cái bài đó là từ hồi 2000 à, 2010 2010 là cách đây 7 năm mà lúc đó lúc đó chưa có ai ờ, mình không có thấy ít có ai nói về cái vấn đề mà là gián điệp nhưng mà nhưng mà khi mà TV lục lại tất cả những cái tài liệu đó TV tại là thấy nó nó nó liên quan đến tự tạo không à nó liên quan đến tự tự tạo không à chưa thấy ai đi ngược uh, lịch sử như uh, bác hồ nha <laughs> yeah. Dạ. kinh hoàng đất cả cả một cái cả một cái quá trình mà lừa bịp lâu dài như vậy nếu mà tính từ năm 1975 cho đến bây giờ là cũng 42 năm. 42 năm mà uh, cái cái nhà nước Việt Cộng mà mà nó biệt uh, ờ, cả toàn dân về một cái tên gián điệp như vậy đó mà không ai biết hết, không không mà đến cả những cái giới trẻ sau này đó nó đều nó đều cuồng hồ nó cuồng không thể tưởng tượng luôn nó coi như một cái nhân vật mà thần thánh hỡi mà tivi nói thẳng đó là hỡi mà chửi cha mắng mẹ nữa đó, nó nó cũng không buồn nữa mà chỉ cần nói động đến Hồ Chí Minh thôi là nó nó nói mình phản động rồi mà đối với tụi nó là phản động là phải tiêu diệt chỉ cần nói đụng đến Hồ Chí Minh thì, thì nó la làng mà chửi cha mắng mẹ nó thì không sao hết nó nó cuồng tính đến mức đó trong khi đó mình chỉ cần nói một cái lỗi của Hồ Chí Minh thôi là mình đã từ bỏ ông đó rồi cái lỗi mà kinh hoàng nhất đó, là cái lỗi giết hại 172.000 người 008 mà đăng trong trong sách lịch sử của đảng lịch sử về kinh tế của đảng cộng sản một cái lỗi giết 172 ngàn người là mình thấy không thể nào mình chấp nhận được là một một cái ông hồ mà thần thánh được một cái lỗi đó thì, thì, thì, thì kinh hoàng mà cái lỗi đó sự thật nha ổng tự nhiên là khi mà ừ, khi mà cải cách ruộng đất mà giết nhau quá xá nhiều rồi ổng mới ừ, đăng đàn trước trước cái quốc hội rồi ổng chùi mắt ông ông khóc đó nó mấy cái, cái bộ phim đó đi, đi nghĩ rằng quý anh chị em cũng cũng coi nó trong youtube ông lấy khăn mùi xoa ông khóc ông ông chậm mắt ông khóc nhưng mà nhưng mà sau này người ta đọc được cái tài liệu mà của ông mà ông mà dĩnh á cái, cái Ờ, Trần Vĩnh đó tác giả của cuốn Đàn Cù đó trong cái cuốn Đàn Cù nó rõ Hồ Chí Minh đó, ờ, bịch rau để mà giả dạng làm thường dân để mà tham dự cái cuộc đấu tố đầu tiên là cái cuộc giết người đầu tiên là bà mà Nguyễn Thị Năm đó. ghê không bà Nguyễn Thị Năm đó là cái người mà bị bắn cái phát súng đầu tiên đó mà ổng tàn ác đến nỗi mang cái cái, hòm đó nó nó nó không có đủ dài nó không có đủ dài rồi thành ra để cái thay của bà Nguyễn Thị Nam lên rồi mấy cái người lính đó uh, lấy cái chân ờ, đạp đạp nghe xương nghe răng rắc răng rắc gì đó đạp xuống đặng mà cho nó vừa với cái cái cái cái hòm cái cái cái, cái quan tài đó ghê không mà cái đó là những cái chuyện tại vì ông, ông đó là ông Trần Vĩnh đó là ổng là uh, biết ổng là một cái người thư ký thư ký của của Hồ Chí Minh thành ra ổng thư ký thành ra ổng biết được những cái sự thật mà chúng ta không biết và bây giờ ổng, ổng viết cái cuốn mà đèn cù như vậy thì chúng ta phải tin đó là sự thật đó là sự thật thành ra đó không phải là tự nhiên mà ừ, người Việt Nam mà giết người Việt Nam như vậy đâu chỉ có thằng Tàu nó mới giết người Việt Nam như vậy thôi quý anh chị em thử nghĩ coi nội một một cái câu mà khẩu hiệu đó cái câu khẩu hiệu mà của Hồ Chí Minh mà đưa ra để mà cải cách ruộng đất đó mình không bây giờ mình không biết ổng là đưa đưa ra hay là ai đưa ra nhưng mà trong tất cả cái khẩu hiệu mà trong cái những cuộc cải cách ruộng đất đó có cái câu gọi là trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ đó quý anh chị em thấy đó là bằng chứng hiển nhiên không quá bằng chứng quá hiển nhiên luôn à, trí đó là những cái người mà trí thức phải không à, những người trí thức mà mà đi tiêu diệt như vậy thì, thì còn gì cái đất nước mình nữa cái đất nước mình vậy là tiêu rồi phải không cái người trí thức mà và cái người giàu có là hai cái người mà uh, hai cái nhóm người là cái thành phần mà giúp ích rất nhiều cho xã hội cái người trí thức cái người giàu có là phải tôn trọng người ta chứ không phải bắt người ta vào tù mà mà tiêu diệt hết rồi giết giết những người trí thức và giàu có hết ừ khi mà TV256 mà sinh hoạt ở trên Power Talk đó thì TV nhớ cái một cái ông bạn người người Bắc ờ, ổng cũng khoảng cái tuổi của TV đó thì ổng nói cái vụ mà cải cách ruộng đất rất, rất là kinh hoàng là ổng nói chỉ cần một thanh niên thôi mà mang cái mang cái mắt kiến á mang cái mắt kiến cận đó là đã bị đã đã bị bắt rồi đó. Đúng không? nó tiêu diệt thành phần trí thức là sự thật như vậy đó không? cộng sản mà nó không có chấp nhận trí thức đâu không? trí phú mà người giàu có là nó tiêu diệt hết đó rồi bây giờ đó mình nhìn cái đất nước mình coi thằng nào cầm quyền cũng là bạc triệu hết đó không? thằng nào cầm quyền cũng giàu có không thể tưởng tượng được không? rất là giàu có mà mà mà bây giờ thời xưa nó lại tiêu diệt hết những thành phần trí thức ừ, giàu có như vậy còn nói gì nữa đất nước mình rất là rất là giả man giả mang thành ra TV muốn đó quý anh bạn trẻ ở trong nước đó phải hiểu được cái sự thật lịch sử TV sẵn sàng rồi là nói chuyện với quý anh chị em bất cứ những cái câu hỏi nào đó thì trong cái khả năng mà TV hiểu thì TV trình bày cho quý anh chị em nghe mà TV lấy cái lòng mình để mà rồi mình thu thập được những cái chứng cứ thật sự chứ không phải là mình mình tạo dựng ra đâu mình không có cái chủ trương như vậy đâu mà mình lấy cái những cái sự thật chứng cứ để mình mình mình đưa ra cho quý anh chị em thấy thôi bởi vì cái tụi tàu đó nó nó không có nó khác với cái chủng tộc của Việt Nam nó khác chủng tộc thành ra nó nó tàn ác vô song bởi vì nó tàn ác với cái người mà người hồi đó quý anh chị em nhớ cái người hồi đó là um, cái người mà um, người hồi gọi là à, hồi nãy TV nói đó là nó có bốn cái dân tộc đấy bốn dân tộc là hồi mãn châu rồi à, hồi mãn châu rồi tây tạng đó tạng không? hồi tạng mãn rồi trung à, rồi hán đó là là cái ngôi sao lớn đó cái cái người gọi là ngô duy nghị nhĩ cái tên nó nó khó đọc lắm ngô duy nhĩ đó là hồi đó đó là dân tộc hồi đó. dân tộc hồi mà chào chào cô long nha cái dân tộc hồi đó khi mà họ vượt biên qua bên ờ, bên Việt Nam đó quý anh chị em nhớ không cái dân tộc Ngô Duy Nhị đó mình thấy mình mình mình tội nghiệp mà mình muốn khóc luôn vậy đó ờ, đúng rồi Ngô Duy Nhị đó mình muốn khóc luôn người ta người ta tị nạn người ta chạy qua đất nước mình để người ta tá túc mà thế mà tụi Việt Cộng nó bắt để nó giao cho tụi Tàu nó giao cho tụi tàu bị xử tử hình hết trơn à không có người nào thoát được đâu bởi vì khi mà khi mà à, ngay ở biên giới đó cái cái tên việt cộng đó nó nó làm cho cái cái người ngô duy nhĩ đó hiểu rằng là đi qua bên tàu đuổi tụi này qua bên tàu lại giải giới qua bên tàu lại giải qua bên tàu lại thế là nó nó cướp súng nó bắn cho chết hết bắn hết chết biết bao nhiêu người Ngô Duy Nhĩ đó rồi nó tự sát luôn rồi nó cũng là biết bao nhiêu người chết trong cái cuộc đó mà đi là nó đã qua đất nước mình rồi đó bởi vì mình thấy cái cái cái những người mà khi mà mình bị đi tị nạn cộng sản đó thì mình cảm thấy mình mình thương vô cùng những cái con người như vậy mà bây giờ đó bắt giao trả lời cho Trung Quốc trả lời cho tụi Tàu thì cái người Ngô Duy Nhĩ đó họ biết rằng là họ sẽ chết và khi họ biết họ sẽ chết rồi thì họ cầm súng họ bắn loạn xạ hết họ giật súng của, của của bộ đội biên phòng đó họ bắn họ bắn hết biết bao nhiêu mạng người chết đó rốt cuộc cũng phải mấy người sống cũng đem trả về tàu thôi biết bao nhiêu người đó người ta đó tiếp nhận của người tị nạn hiểu không người tị nạn cũng là người việt của mình người ta nhận hàng triệu người việt tị nạn mà bây giờ nước mình đó không có nhận không có nhận người ngô duy nhĩ tại sao nước việt cộng nó tàn ác như vậy nó tuân lệnh ờ, tàu thôi rồi dân tộc tây tạng cũng vậy dân tộc Tây Tạng hàng trăm người hàng trăm người tự thiêu để mà mà mà chống tàu đó thì mình nghĩ tương lai của đất nước mình như thế nào quý anh chị suy nghĩ đi tương lai của đất nước mình nó nó sẽ giống như cái dân tộc ờ, ờ, dân tộc Tây Tạng với với dân hồi thôi còn Mãn Châu ờ, Mãn Châu với ừ, gọi là Mãn Mông rồi hồi tạng mãn mông hồi tạng là bốn cái dân tộc như vậy mà hai cái nước kia thì ờ, TV nghĩ rằng nó đi sâu vào cái văn hóa của của tụi Hán quá rồi thành ra nó không có thù nhiều còn hai cái nước này nó mới nó mới chiếm Tây Tạng thì từ hồi ờ, cách đây mấy chục năm thôi Đúng không? mình thấy mình thấy ngôi sao mà lớn là mình không không không đồng ý mình không chịu rồi tại sao mình mình nghĩ rằng cái dân tộc hán mình đó là tượng trưng cho cái ngôi sao lớn mình nghĩ dân tộc hán mình đó là phải trùm hết trùm hết tất cả cái dân tộc khác nó nó nó không có bình đẳng cái cái cái quyền con người nếu mà chúng ta nếu mà nó biết mà mà thương dân tộc khác thì mình nói cái gì nếu mà nó thương cái dân tộc khác đó, thì thôi mình nó ờ, mình bây giờ mình trở thành người Hán thì mình cũng thôi cũng cũng tạm được đi nếu mà nó biết thương dân tộc nó nó biết tất cả cái dân tộc đều sống chung với nhau thì cái đó thì còn được con đằng này nó coi mình là một cái ngôi sao nhỏ thôi làm một cái những cái ngôi sao nhỏ này đó là thành ra là là um, cung cấp rồi là tiền bạc cho nó rồi là nó khai thác nó trở thành mấy cái ngôi sao nhỏ này là giống như là nô lệ cho nó để làm nô lệ cho người Hán mình đó cái ý nghĩa của cái, cái lá cờ của của của tàu là vậy ý nghĩa của là tàu đó là bốn ngôi sao nhỏ này nè để mà trở thành cái nô lệ cho cái ngôi sao lớn này chứ nó không có thương dân tộc mình thành ra nó, nó, nó sẵn sàng nó tiêu diệt người tây tạng nó sẵn sàng người tiêu diệt người ngô duy nhĩ nó nó là vậy thành ra nó phải phải lên tiếng quý anh chị em ơi nhất là quý chị em ở trong, trong nước đó phải hiểu cái cái, cái tội ác của hồ chí minh không? đừng có cuồng hồ nữa đừng có cuồng hồ nữa không? chúng ta có thể chúng ta đòi hỏi thôi đòi hỏi cung cấp cái DNA của, của Hồ Chí Minh không? lấy cái DNA đó, đó so với cái cái cái xác của ông uh, ba của Hồ Chí Minh đó là cái ông uh, Nguyễn Sinh Sắc á đại khái như vậy coi coi có phải là là là, là Hồ Chí Minh hay không Nguyễn Ái Quốc hay không chứ đâu phải mà nó là nó nó cầm quyền mà nó làm được điều đó mà nó không chịu làm nó không chịu làm mà bao giờ bây giờ nó cái lịch sử đó người ta là ai cũng nghi vấn rằng là Hồ Chí Minh là tên gián điệp Tàu đó. mà hôm nay TV256 muốn chia sẻ với quý anh chị em đó là biết bao nhiêu biết bao nhiêu trường hợp là là nghi vấn là người Tàu chứ không phải là một trường hợp không mà rất nhiều nghi vấn bây giờ bây giờ tôi muốn thêm một cái nghi vấn nghi vấn này đó nó rất là xác đáng mà TV muốn chia sẻ với quý anh chị em đó à, ờ, TV hỏi quý anh chị em đó là có biết rằng là từ năm mà lúc mà thành lập đảng Cộng sản là năm 1930 phải không? đến lúc mà Hồ Chí Minh mà à, à, cầm quyền á là năm 1945 mà cướp chính quyền đó hiểu không thì từ năm đó cho đến năm 45 đó um, tự nhiên là quên ngang à tự nhiên là quên ngang quên mất tiêu luôn à ô từ đó đến năm 45 đó là ông Hồ Chí Minh đó ông có uh, uh, chức vụ về chức vụ của ông đó ông có chức vụ là tổng bí thư không từ đó cho đến năm 45 đó ông thành lập đảng cộng sản nhưng mà cho tới cho tới năm 1945 trong một cái thời gian dài như vậy đó 15 năm không? Từ năm 1930 đến năm 1945 là chúng ta có 15 năm. 15 năm đó chúng ta không có thấy Hồ Chí Minh giữ cái trách vụ tổng bí thư. Tại sao? Quý anh chị em trả lời dùm câu hỏi tại sao ông không giữ chức vụ tổng bí thư? Tổng bí thư chúng ta thấy là ờ, có ờ, ờ, Trần Phú nè, Lê Hồng Phong nè, bây giờ lê hồng phong rồi ai nữa ta nói <laughs> nhiều khi bây giờ không còn nhớ nữa nhưng mà đại khái nó có nhiều tổng bí thư mà chưa có hồ chí minh chưa từng à, là tổng bí thư tại vì khi ông thành lập năm 1930 à, rồi đến 33 là ông chết rồi Nguyễn Ái Quốc chết rồi lấy gì mà làm tổng bí thư Ờ, đơn giản không Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi là làm sao mà tổng bí thư được thành ra đó sau sau năm 1933 là ông chết rồi chứ nếu mà ông còn sống á thì có thể là 34, 35, 36, 37, 38 rồi ông làm tổng bí thư phải không? Phải không? TV thấy cũng rất nhiều tổng bí thư, 4 năm tổng bí thư đó mà Hồ Chí Minh chưa từng nắm tổng bí thư. Là sau khi mà ông làm mà chủ tịch nước rồi đó ổng làm chủ tịch nước rồi ổng mới làm cái chức vụ là kim luôn tổng bí thư chứ chứ mà mà từ năm <laughs> từ năm mà coi như là 33 cho đến 45 ổng không có giữ chức vụ gì hết ổng không có chức vụ gì trong đảng cộng sản hết đó. Nó, nó bằng chứng là ông chết rồi quý chị em thấy không đó là một cái bằng chứng rất là xác thực đấy Ừ, cái người nó chết rồi làm sao mà làm tổng bí thư được ừ. Ừ. bữa nay đó là TV ờ, cho quý anh chị nghe em nghe là cái phần 2 của Hồ Chí Minh có phải là gián điệp ờ, Trung Quốc thì coi như là xong tại vì phần trước là phần số 1 thì TV thiếu với anh chị em thì bữa nay cho nghe cái phần 2 thôi à, coi như xong cái câu chuyện là, là Hồ Chí Minh có phải gián điệp Trung Quốc nếu mà quý anh chị em không có nghe được phần 1 đó, thì cái giờ YouTube á giờ YouTube lời đánh TV256 thì sẽ ra thôi thì trong đó là có đánh TV256 thì sẽ có cái cuộn băng mà Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc ờ, phần 1 thì bây giờ là phần 2 thì có thể là ngày mai thì ờ, TV256 muốn cho quý anh chị em nghe về cái về cái lịch sử cái lá cờ đỏ sao vàng đó hoặc là để kiếm một cái đề tài nào nó có thể nó đặc biệt hơn tại vì tại vì tôi thấy sao mà ở trong nước người ta cuồng cuồng hồ quá à. người ta cuồng hồ không thể tưởng tượng luôn mà cái cái người đó đó lại đi ngược hết phong tục ờ, tạp quán của của cả dân tộc Việt Nam đến ngày nay người ta cũng có cái nghị định mà TV nhóm làm là cái nghị định mà 38 đó mà thời Nguyễn Tấn Dũng mà đưa ra đó là bắt buộc là mọi người phải là chết là phải đem chôn không chết đem chôn mà tại sao Hồ Chí Minh lại không chôn đó là một cái câu, câu hỏi tại sao Hồ Chí Minh lại đứng đứng trên luật pháp như vậy thay vì mà đặt luật pháp như vậy thì bắt Hồ Chí Minh cũng phải chôn chứ đó. mà ý là ờ, ông Hồ Chí Minh ông có viết cái di chúc ờ, ông kêu đòi quả tán ông rốt cuộc đi ngược cả mà phong tục tạp khoán của, của của dân tộc mình mà để một cái xác nằm trình đình lăng ba đình như vậy là trung tâm của mọi ngõ ngách như vậy rồi làm sao mà đất nước mình khá được đất nước mình người ta nói về phong thủy thôi là cũng đủ chết rồi đất nước mình không thế nào mà giàu được đâu nếu mà mình mình mình không có mà dân chủ hóa đất nước đó sự thật đến TV đâu có sung sướng gì mà đứng lên đây để mà nói chuyện cho quý anh chị em nghe đâu có ai trả một đồng bạc nào cho TV 256 đâu rồi TV viết cả ngàn bài viết cả ngàn bài viết đâu có ai trả đồng bạc nào đâu mà mà mình đi mình nói là mình muốn giúp cho tuổi trẻ mình có thể là hiểu được cái, cái sự thật lịch sử để mà đừng có bị lừa bịp nữa. bị lừa bịp đó, rồi mình mình uh, phản quốc mà mình không biết mình phản quốc đó. Ờ, Hồ Chí Minh cũng không nói giọng Nghệ An à, giọng lơ lớ đúng rồi đó cảm ơn bạn ờ, bạn ờ, tiếng tạo mà tivi cũng đó là đó là cũng là những cái bằng chứng đó cho chúng ta thấy rằng là Hồ Chí Minh khẳng định đó là không phải là người Việt Nam một cái dân tộc nó, khi mà nó khác chủng tộc đó nó có thể nó giết hàng loạt nó ác lắm hiểu không cộng sản muốn dùng hắn là ờ, kim bài nó nó nó ác lắm đó giống như ừ, tuy nguyên muốn chia sẻ cái phần một mà có thể quý anh chị em mà không nghe đó thì đó, giống như là nước đức đó mà ừ, nói gì khác cái chủng tộc với ờ, do thái thôi mà nó có thể nó tiêu diệt hàng 2 triệu người Do Thái nó tiêu diệt 2 triệu người Do Thái tại vì nó không đồng đồng chủng tộc thì Hồ Chí Minh cũng yên trang như vậy nó không đồng chủng tộc với người Việt thành ra nó nó sát hại gọi là gần 200 ngàn người Việt trong cải cách ruộng đất rồi nó sát hại gần 7 ngàn người trong ờ, mậu thân rồi nó gây ra cuộc chiến nam bắc đó, nó gần cũng hai ba triệu người nữa đó, hồ chí minh nó ác độc như vậy đó thay vì đó mình đừng có đánh nhau mình chia vĩ tuyến với nhau nhưng mà mình đừng có đánh nhau mỗi mỗi nương thành một nước ờ, từ từ rồi mình thống nhất với nhau mình thống nhất không tốn giọt máu nào đó, giống như tây đức đông đức đó họ thống nhất với nhau đó họ đâu có tốn một giọt máu nào đâu đúng không cái cái cái cái hai dân tộc của họ kết hợp lại nhau rồi, rồi hòa bình nữa là không tốn một giọt máu nào phải sung sướng không cùng mình tốn hết biết bao nhiêu triệu người nếu mà nếu mà không không có những người mà chết như vậy đó thì mình xây dựng cái đất nước mình nhanh lắm suốt suốt ngày cái đất nước mình chiến tranh không à chiến tranh không à đâu có xây dựng gì, gì được đâu hỏi ở trong nam đó ở trong nam đó là là là, là xây ra là cái gì là nó giật sập cái đó xây ra cái gì nó giật sập cái đó mà vậy mà trong nam vẫn tiến bộ hơn ngoài bắc rất là nhiều hiểu không sau này mà lúc mà năm bảy sau năm bảy lăm đó TV đọc mấy cái tài liệu về cái vấn đề mà xếp hàng để mà uh, đi mua từng gói bột ngọt á từng từng ký đường đó, từng ký muối đó à, lúc đó uh, ờ, tivi thấy nó kinh hoàng quá sắc trời không hiểu tại sao người dân miền Bắc mình nghèo như vậy mà đến nỗi mà mình cũng không biết đó. mình hoàn toàn mình không biết mà tại sao có có người miền Bắc mà sống nghèo khổ như vậy đó tại vì mình sống trong miền Nam nó quá sung sướng đi đúng không mình muốn mua bao nhiêu ký đường cũng được mình muốn mua cái gì cũng được hết á rồi mình có à, thời đó mình có radio rồi có tivi rồi có sau này có tivi màu nữa rồi ờ, nhà mình nghèo thôi mà, mà mình cũng có điện thoại lúc đó là có điện thoại trước 75 là có điện thoại rồi à, rồi có tủ lạnh không mình mình sống dân mình cũng giống như là các quốc gia khác thôi thời đó thôi chứ không mà đất nước mình sản xuất đủ thứ đó bất cứ cái gì mà quý vị anh chị em nghĩ đến là ở miền Nam sản xuất hết sản xuất bằng chính cái đôi tay của mình chứ không phải là nhập cản đâu từ cái cục xà bông đến cái cục pin pin cũng có có pin con ó nữa tất cả những cái gì miền Nam sản xuất hết bảo đảm với quý anh chị như vậy gần như là không thiếu gì nữa đúng không gạch bông ờ, ngân hàng lúc đó là có ngân hàng biết bao nhiêu thời đó có ngân hàng biết bao nhiêu sau này việt cộng nó vô nó tàn phá hết tàn phá rồi không còn cái gì hết rồi nó đem ra ngoài bắc rồi cũng tiêu tan hết rồi cả cái đất nước phải lâm vào cái cảnh đói ăn bo bo mà khốn nạn là nó không có thay đổi thay vì đó, nó phải thay đổi cái đất nước nó phải thay đổi luôn cả chính trị chính vì đó là cái sai lầm đó nó không thay đổi chính trị thành ra con người đó nó cứ đòi hỏi ngoài nó đòi hỏi là nhất định là phải phải có dân chủ mới mới khá được thì khi mà TV256 ra ở ngoài hải ngoại đó ờ, TV vượt biên vào năm 1977 thì ờ, ra ngoài này là 78 đó khi mà ra 78 đó mình thấy mình qua bên Mỹ đó mình giật mình luôn á mình không thể tưởng tượng luôn á mình nói trời ơi tại sao bên Mỹ mà nó giàu có kinh hoàng vậy nó giàu có mà mình nó vượt qua cái sự suy nghĩ của mình mới không thì thì TV tivi mới qua đó thì hai vợ chồng TV là làm việc hết vợ thì đi ở đợi cho người ta ở đợi cho một cái ờ, ông bà mà chủ hãng đó còn TV thì được nhận vô trong làm hãng mới qua thôi mới qua đó là là sách xe đạp rồi là đi làm rồi thì trong vòng một tháng thôi trong vòng một tháng là uh, tivi gom lại hai chồng gom lại được năm trăm mấy uh, mua chiếc xe hơi rồi mua chiếc xe hơi Pontiac nó có năm trăm rưỡi à năm trăm rưỡi mà 95 ngàn mai trời ơi, mua một chiếc xe hơi trong vòng có không tới một tháng nữa là đã mua chiếc xe hơi rồi là tại vì đó ngày mà TV qua bên Mỹ đó là ngày hôm sau đó là ông anh đó, ông anh là ổng ở đây rồi ổng mới thảy cho cái cuốn gọi là học lái xe đó và tuần sau là thi thi ờ, thi đậu rồi thi bằng tiếng Anh nha nhưng mà nói ngay mình cũng khá tiếng Anh mình ờ, ừ, hồi mà mình sinh viên ờ, thời Việt Nam Cộng Hòa đó thành ra mình cũng có tú tài hai rồi thành ra mình rất là mình mình nói thì mình không nói rành thôi nhưng mà tiếng Anh ờ, mình rất là khi viết thì thì ờ, ờ, nó có hai chục câu mà mình mới có 17 câu thôi đúng 17 câu là rớt á nó bắt buộc là phải 18 câu thi đúng 18 <laughs> câu nữa nó mới cho đậu mà rốt cuộc 17 câu cái ông biết cái ông mà ông ông giám khảo đó ông biết mình tị nạn cái ông thôi sao cho mày đậu luôn <laughs> <laughs> không sao thế là có cái bằng bằng lái mà khi mình có bằng lái rồi đó bằng viết thôi khi mình bằng viết rồi đó mình mới nhờ cái người bạn ờ, Mỹ đối diện với mình đó dạy mình lái xe mà thì bên Mỹ này đó thì họ chỉ có cần người có bằng lái ngồi kế bên là là được rồi là mình mình lái xe khắp mọi nơi miễn miễn ngồi kế là có người người ta biết lái rồi người ta người ta chỉ mình thôi thành ra đó mình bắt buộc phải đấu tranh nó giống y như cái cô mà thùy dương đó thành ra tv khi mà nhớ đến cái cô thùy dương đó là tv nhớ đến cái cái chuyện mình mới qua mỹ y trang cô thùy dương ra đây mình thấy mình thấy trong vòng có một tháng mà mình có nhà nhà lúc đó trả có chín chín chục đô à hiểu không mà nhà rộng hai vợ chồng ở rồi mua xe mua xe mà xe đó lúc đó là đời chín, mà mình thấy cũng mới tin à rất là mới hiểu không mà mới qua mà đã có xe hơi rồi thì mình thử tưởng tượng coi tại sao cuộc sống của đồng bào mình khổ quá vậy và mình bắt buộc phải đấu tranh mình bắt buộc phải đấu tranh mà mình, phải tiếp tục cứ đấu tranh hoài thôi hiểu không mà cách cách của đấu tranh của mình ở thời đó đó là mình gửi những cái information về cho đất nước mình gửi những cái cuộc sống mà tự do nữa cho đồng bào mình biết cái đó mà không có áp phê gì hết tới bây giờ mới thấy áp phê thôi và mình báo cho mình biết rằng là ở ở bên Mỹ nó giống như là thiên đàng vậy đó đâu có ai mà tưởng tượng được trong vòng một tháng mà mình có chiếc xe hơi Đúng không? mà xăng lúc đó nó rẻ lắm á xăng lúc đó nó có 30 32 sen một ga lông thôi cái xăng 32 sen một ga lông mà lúc đó đó mình làm việc đó là 3 đồng 12 một giờ 3 đồng 12 một giờ mà mình thấy rất là đời sống rất là sung sướng và mình đi đến bất cứ nơi công quyền nào đó họ tiếp đón mình niềm nở lắm quý anh chị em ơi nó không phải giống như ở trong nước mình đâu ở bên mỹ này đó họ tiếp đãi mình niềm niềm nở họ bắt buộc như vậy tại vì họ phục vụ cho dân để mà ăn cái tiền thuế của dân khi mà họ ăn cái tiền thuế của dân như vậy đó thì mình sẽ thấy được là người dân đúng là làm chủ cái đất nước mình họ phục vụ cho mình bất cứ mà nơi công quyền nào đó uh, nó cũng nói yes sir thấy không nó kêu bằng bằng ông không à hiểu không rồi nó mình gặp nó làm nó mở bắt buộc thôi nó phải mở cái nụ cười good morning sir đấy đại khái là vậy nó nó lúc nào nó cũng vui vẻ với mình hết á tất cả nơi công quyền chứ không phải là nó đập bàn mình rồi nó giữ với mình đâu tại vì đó mình trả tiền cho nó mình chỉ cần mình chỉ mặt nó nó mày mày nói chuyện với tao tao trả tiền cho mày đó mà mày nói chuyện với tao như vậy đó là không được nó sẵn sàng nó nói như vậy đó mà nếu mà không nghe đó không nghe thì thì cái cái cái người dân có biện pháp hay lắm người dân đó gọi cho báo chí nè gọi cho báo chí nói ở đây có một cái thằng đó nó ăn hiếp dân như vậy <laughs> báo chí nó làm liền thôi không? ai mà ăn hiếp dân đó nó, nó nó nó nó mình có thể mình gọi cho dân biểu của mình nó gọi là dân biểu là đúng ý nghĩa là dân biểu đó bất cứ cái gì mà người dân mà thấy mà không thích á, thì cứ kiếm mấy cái người báo chí hoặc là dân biểu của mình cứ nhờ dân biểu của mình là nó lo cho mình hết á. giống như mà mình muốn bảo trợ cái người thân á đa số là nhờ dân biểu dễ dàng dân biểu là nó chỉ nói một tiếng là gia đình mình qua được ờ, bên Mỹ nó hay lắm mà cái người dân người dân đó thật sự là làm chủ đất đó ừ. mấy cái người đó là là coi như là làm nô bọc cho dân nô bọc thật sự giống như cảnh sát cũng vậy bởi vì bên mỹ này đó mà khi mà mình đừng có làm tội ác gì đó thì mình gặp cảnh sát là mình mừng ghê lắm mình coi như là mình mình ờ, mình được cứu rồi mình được cứu thoát nếu mà mình bị lâm nạn cái gì đó là mình được cứu thoát người cảnh sát người ta phục vụ dân như vậy đối ngoại nổi mà bánh xe của mình xì đó bánh xe mình mà bây giờ sẹt giữa đường vậy đó kéo vô lời vậy đó mà mình cần cảnh sát nó nó cũng thay cho mình luôn đó. bà xã tv 256 là nói hôm đó mà bị cái xe mà nó nó nó bể bánh giữa đường đó rồi có ông cảnh sát mỹ đen đó ổng làm hì hụt hì hụt bả đâu biết thay cái bánh xe đó ổng làm cho bà xã luôn không có tốn đồng nào đó người cảnh sát họ bắt buộc họ phải làm cho những cái khi mà mà có tai nạn đó thì họ phải lo hết cho người dân đó là sự thật đó. trong cái cuộc sống ở đây đó chưa khi nào mà mình thấy mà mà mà mà, mà cảnh sát mà gõ nhà cửa nhà người dân đó. trong suốt um, 30 38 39 năm nay chưa có khi nào người cảnh sát lại gõ nhà người dân để mà làm phiền và mình muốn đi bất cứ nơi nào mình bất cứ đi tiểu bang nào sống cũng được mình muốn dọn lúc nào cũng được chẳng chẳng cần gọi là xin phép ai hết hoàn toàn không xin phép ai đó buồn buồn mình cứ đi chơi đi đi dọn đi chỗ khác ở rồi không cần xin phép ai đó. và nếu mà mình con có con cái đó, thì mình đến chỗ khác mình cũng xin vô trường y trang về, không có ai mà trách hỏi gì đó. không có cái vụ mà hộ khẩu đâu cái hộ khẩu đó là nó vi phạm vào những cái điều luật của liên hợp quốc đó lấy cái hộ khẩu để mà trấn áp người dân đó, thì mình thấy đó là những điều mà sai trái đó không thể nào mà mà giờ này mà dùng hộ khẩu rồi giờ này mà dùng à, những cái cái loa đó loa phường đó trời đất ơi người ta đã ờ, người ta đã bỏ từ đâu có ai mà dùng cái loa mà tại vì nó vi phạm cái quyền làm người của mình cái quyền mình đó mình được uh, ngủ nghê thoải mái chứ mình không có phải mà bắt buộc những cái âm thanh đó nó nó vào lỗ tai mình là nó vi phạm quyền của mình rồi đúng không những cái loa đó là cần phải dẹp bỏ hộ khẩu cũng phải dẹp bỏ luôn quý anh chị em những cái đó nó vi phạm quyền con người lắm thành ra khi mà đất nước chúng ta đó mà thực sự mà người dân làm chủ đó thì chúng ta giàu nhanh lắm nó giàu nhanh ghê lắm mình cảm khi mình ra ngoài hải ngoại này đó mình mình thấy được đó đất nước giàu là nhờ cái người dân làm chủ người dân làm chủ đất nước đó thì những người đó mà nằm ở trong chính quyền đó những người làm làm trong chính phủ là những người nô bọc của dân không? Khi mà nô bọc của dân đó thì người đó bắt buộc phải làm hết mình. Tại vì tôi trả tiền anh mà. Tôi trả tiền anh mà anh không làm đúng công chuyện thì tôi đuổi anh. Tôi đuổi anh bằng cái lá phiếu, tôi không bầu anh nữa. Thì tôi không bầu anh nữa thì thì thì anh mất chức rồi, anh đâu có kiếm tiền được. Phải không? Nhưng mà nói đó nói đó cái thời mà mà mà mình biết đó những người đó mà họ phải làm giàu cho cá nhân của họ rồi đó họ mới lên làm tổng thống là là họ chứng tỏ được cái cái khả năng của họ để mà điều hành được cái công ty của họ để làm giàu cho cá nhân của họ rồi họ mới ứng cử tổng thống phải không còn ở nước Việt Nam mình làm sao không? Nguyễn Tấn Dũng 12 tuổi đã tham gia vào đội thiếu nhi rồi làm ờ, liên lạc ờ, giao liên rồi. Nguyễn Tấn Dũng đó. rồi từ từ bò lên bò lên làm binh nhì rồi binh nhất rồi trung sĩ rồi y tá rồi từ từ lên thủ tướng rồi làm giàu rồi. Thế không bây giờ Nguyễn Tấn Dũng giàu ghê lắm nhưng mà nhưng mà cái người đó lại không có đủ khả năng để mà điều khiển cái đất đó còn người ta đó người ta đã giàu rồi người ta mới điều khiển cái đất nước được thành đó ở bên đây là bên đây là đa số là nó bầu à, người dân bầu cho luật sư không à luật sư là cái người mà biết luật nhiều thành ra người dân là thích bầu cho luật sư lắm 45 tổng thống với tôi biết là trên 20 luật sư đó là những cái thành phần mà giỏi trong xã hội đó luật sư bác sĩ là những phần phần rất là giỏi trong xã hội còn đất nước mình làm sao đất nước mình nó tất cả những cái luật sư tài giỏi đó luật sư lê quang định ờ, lê công định hoặc là luật sư uh, lê thị công nhân tất cả những luật sư tài giỏi họ bỏ trong tù á thử hỏi thử hỏi làm sao mà cái đất nước mình khá được cái đất nước mình không thể nào khá được tất cả những tài giỏi là cứ bỏ trong tù không giống như kỹ sư mà trần quỳnh duy thức đó. họ đâu có tù gì đâu họ đâu có tội gì đâu họ chỉ vì tấm lòng yêu cái quê hương đất nước mình thôi mà họ bị 17 năm tù chúng ta có thể chấp nhận được hay không rồi chúng ta có nghĩ rằng mình cần phải đấu tranh hay không phải đấu tranh chứ mình đâu có chấp nhận cái đất nước mình mà mà nghèo nghèo mãi như vậy không thể thể nào chấp nhận cái đất nước mình như vậy đâu quý anh chị em phải đấu tranh thôi và tiếp tục đấu tranh thôi nói sao mà tại sao mà không biểu tình tất cả các quốc gia khác người ta biểu tình là một cái quyền rất là bình thường thôi ừ. đâu có phải là mình mình lấy ừ, cái vai trò là công an cảnh sát rồi mình muốn đánh dân là đánh dân mà trong khi người ta rất là ôn hòa TV256 chưa thấy người bảo tự biểu tình nào mà mà có cái hành vi mà bạo động bao nhiêu cuộc bạo biểu tình TV chứng kiến là người dân rất là hiền hòa mà mà cứ tiếp tục bị đánh và và họ cứ chấp nhận bị đánh thôi ừ, họ cứ chấp nhận bị đánh và họ cứ tiếp tục biểu tình thôi mà mình phải hiểu cái biểu tình đó là người dân người ta muốn lên tiếng người người ta muốn là người chính phủ thủ tướng hay là chủ tịch nước lắng nghe người ý của người dân như thế nào thôi không? Thì người ta nói là muốn Formosa Cúc là không muốn thấy cái cái cái cái cái nhà máy mà Formosa ở trên cái đất nước mình rồi cứ tiếp tục xả thải như vậy thì sẽ làm biển chết rồi sẽ làm uh, nó ảnh hưởng dây chuyền đến biết bao nhiêu người thất nghiệp rồi độc tố nó xảy ra nữa à, tại nó không người tài giỏi lên phục vụ chúng chỉ đưa những tên kẻ ngu cầm quyền đà đầu quá đúng luôn đó quá đúng luôn bạn uh, Nguyễn Trãi nha ừ, Phú Trần nè ờ, phải cho mấy thằng học lớp 3 trường làng làm quan mới mới dễ bảo đó là đó là cái sự thật của cái đất nước mình đau lòng mà quý chị anh chị em phải phải thay đổi ở trong nước là phải thay đổi TV256 mà sống ở ngoài này chứ không phải ở trong nước mình TV sống ở ngoài này thì mình phải làm sao bây giờ ngoài ra cái tiếng nói thôi Đúng không? nhưng mà nếu mà có dịp nghe nếu mà có dịp với TV vẫn vẫn sẵn sàng là tham gia đấu tranh cùng đồng bào trong nước ờ, nhiều khi thấy mặt mình ở trong đó mình cũng biểu tình giống như quý anh chị em thôi nữa mình mình sẵn sàng mình chấp nhận hết á mình không có sợ gì đâu hoàn toàn không có sợ gì hết ừ. quý anh chị em nào còn à, muốn thắc mắc gì nữa không hello có muốn đặt câu hỏi gì với TV256 không thấy thấy mà đồng bào mình bị tình thấy tội nghiệp ghê vậy đó ừ. mà tại sao cái cái nhà cầm quyền đó, đó nó không có nó không có chịu thay đổi như thế nào đó. tại sao nó cứ tiếp tục mà nó, nó nó hành xử như vậy đối với người dân ha? người dân đâu có làm gì nó đâu người dân người ta biểu tình là một cái quyền được ghi trong hiến pháp mà được ghi trong hiến pháp mà tại sao lại ngăn cản người ta rồi đánh đập người ta như vậy ở ở ngoài này đó người ta thấy đó nó giống như là nó làm nó làm trò cười ấy thô bỉ lắm ừ. bố ơi Ừ. hãy xem cơ ngơi của nông đức mạnh trời ơi nông đức mạnh à, ờ. nông đức mạnh cái cái cái nó giàu quá sách trời đi một cái người tổng bí thư rồi bây giờ nó giàu quá sách trời đi bây giờ nó phải đem ờ, đánh rồi là tư sản mài bản gì đó giống như thời miền nam nó đánh lấy mấy thằng nhà giàu là đánh hết khi xưa đó chỉ cần dầu một tí xíu thôi là nó đã đục rồi ở đây đó tivi nhắc lại quý anh chị em đã thấy cái đồng bào mà ở miền Nam đó khổ lắm đó. khi mà khi mà tụi nó cưỡng chiếm miền Nam đó sau sau năm 1975 nó đồng bào khổ ghê lắm đủ thứ những cái chính sách rồi là giả mang lắm Đúng không? chính sách uh, thủy lợi nè và chào uh, ngọc kiên lương nè ừ. chính sách sách thủy lợi nè rồi uh, chính sách thanh niên xung phong rồi chính sách uh, đánh tư sản ngoại bản rồi tù cải tạo nè rồi kinh tế mới nè ôi biết bao nhiêu những cái chính sách mà mà người miền Nam phải tuân thủ theo đó thành ra người ta sợ quá người ta chạy vượt biên hết người ta chỉ biết rằng là nó ác quá mình phản kháng không lợi mình phản kháng không lợi thành ra người ta nghĩ người ta vượt biên và và người ta phục quốc ở trong nước phục quốc có bộ khó thành ra người ta nghĩ là ra ngoài người ta phục quốc thì giống như Hồ Chí Minh đấy à, giống như Nguyễn Tất Thành thế không phải Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành là tên gián điệp rồi nếu mà Nguyễn Tất Thành mà đi mà mà mà mà, mà đi ra để tìm đường đi để mà cứu quốc thì người Việt tị nạn cũng vậy ai lại không muốn ờ, cứu cái đất nước mình khi mình ra ngoài đó mình thấy sống sung sướng quá mà đồng bào mình khổ quá mà thiếu miếng ăn mình nhớ mà trước khi mình ra đi mình phải ăn khoai mà ăn khoai rồi ăn bo bo thì bây giờ mình sống sung sướng thì mình muốn chia sẻ với đồng bào thôi rồi, rồi mình muốn là giải phóng cái đất nước mình bởi vì mới, mới thành lập ra mặt trận hoàng cơ minh đó. rồi biết bao nhiêu người tham dự vào là đó là cái cái cái cái lòng yêu nước của của đồng bào mình thôi. chứ đừng có nói là băng đảng nó không đúng do cái lòng yêu nước mới tạo dựng được cái cái cái cái cái, cái mặt trận như vậy lúc đó là đập vào yêu nước thôi ai cũng vậy thôi ủa cái hình của anh mà lưu à, kiên ngọc gì đó sao mà cái mặt bị máu me hết trơn vậy thôi để lần à, bây giờ tôi tôi thấy cũng gần gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó để ờ, dành sức cho ngày mai nha ngày mai ngày mốt rồi TV sẽ chia sẻ thêm nhiều cái đề tài khác nữa nha thân mến chào quý anh chị em ha. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe nha. Ừ.